bếp ga nội địa Nhật đây hiệu là Paloma model của nó là PA 28F thì đây là dòng bếp ga rất là nhỏ gọn rất thích hợp cho những cái nhà mà có không gian nhà bếp chật hẹp á thì đây là dòng bếp không có bếp nướng thì tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thử là khóa ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và đây thì đây là cái dòng bếp đánh lửa Mayato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 cái cục nguồn 3V này thì khi các bạn mà nhận bếp về sử dụng á, thì mình chỉ việc cắm trực tiếp vào cái đầu chờ ở bên hông bếp ở đây đây phía bên phải đây có đầu chờ này các bạn chỉ cắm trực tiếp vô rồi mình cắm vào ổ điện để sử dụng thay cho pin thôi thì pin này thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm để các bạn sử dụng khi cúp điện thì khi cúp điện thì các bạn nha lại thì các bạn đã có pin này để sử dụng nè còn khi mà có điện thì các bạn cũng đã có cái nguồn 3V này thì tôi cũng sẽ để cái ờ, hai cái viên pin đại này trực tiếp vào bên trong bếp đây